ừ vô à Ờ, nay uh, ba cha con uh, đi bộ ra ngoài chạy, chạy, uh, nhậu với uh, mấy người bạn mình bạn mình nha uh, về rồi ba, ba cha con đi uh, đi bộ đi chiếc xe không có dừa nên đi bộ ừ, dừa rồi, chạy chó gì vậy có xài đi vậy à cuốn con cuốn con ừ. ra cho con đi con thấy khổ không cờ ừ, nhậu đi về bộ nè ba con đi về bộ vợ nó bỏ luôn không rước luôn rồi khổ quá ông cường ơi ừ. ba cho con đi bộ á à, mình ở ờ, quê mình ở ờ, còn không ở nơi mà không có gì quan trọng dân nhưng mà ở cặp sông cái mát mẹ lắm không nói cái tỉnh luôn đi ừ. mất tỉnh đi mấy bạn nếu mà mấy bạn muốn ghé nhà còn ông chơi thì liên hệ với mình mình có ghi số điện thoại dưới á nhưng mà <laughs> mình ghi số điện thoại của ông cường <laughs> ừ. Bây giờ quay hai con à, để cho quay cho giống như vậy đó Dạ. đây là hai, hai, hai con của mình nha em chạy cái cửa nó bắt gặp gì giờ đừng chạy để cho quay đi chậm chậm thôi đi quay được chậm thôi tôi quay vậy nè dạ mất rồi đây đúng rồi cứ đi dạ, quay rồi. đó thì chậm lại đi đứng lại đi thiệt chậm chậm chậm thôi quay cho đứng lại đi đứng lại dạ. rồi được đi tới đây là ba cha con nhậu vào xong cái xong rồi gì không ai rước chân đi bộ chậm chậm lấy giờ chứ Thì nói gì Thì ra cái hử ừ. Chậm thôi cho đi trước cho quay cho Chậm con không qua luôn hôm nay à, mình đi à, đi xe bộ nha mọi người tập thể dục nha mọi người tập thể dục ừ. nha mấy mọi người thể dục mà chạy chạy đi con xúc xúc đi chạy đi tao muốn xe mà chạy đi hả ui chạy chạy bị vậy chết nha! chạy đi tao muốn xe phải nhảy trước đi con con nhảy chưa luôn ừ. con con cho mẹ trước chạy trước luôn á cuối cùng cũng đã tới có ánh sáng rồi mọi người ơi bạn này mình có nó kêu Bên này mình rất là sợ Không, sợ chạy đi trước rồi, đi trước, cho một cái chơi Hai con con đi trước Để quen hai thôi Mình chậm thế Đứng này con Đứng, đi đi, tao chậm đi, đi trước đi Rồi, đi đi con Con bị cắn Để trước đi Quay hay lắc trước mình kết rồi nha mọi người <laughs> sát vô sát vô xe xe xe sát vô con đi từ từ thôi ra đi trước cho quay mới được thấy giống đường nó tao thấy giống nhiều mình chứ mình đi bộ đi rửa cũng được rồi còn loại thêm ờ, một một cây nữa là ở tới nhà mình rồi mọi người chứ chứ chứ dùng cái nhà mình á với lại tới rồi mình đi thấy mệt lắm mà chắc mình quá mệt rồi <laughs> lâu lâu thì giật lại mình quay hay rút chút lâu lâu đi lần vui thôi <laughs> Hello, hello đi, hello đi. Hello mấy bạn. Ừ. Bạn nghe hát lại nè. Hát mà mà cũng. Chừng ngồi có nhà ba. Chưa. Ừ, Chưa mọi người ơi còn ba cây nữa mọi người ơi. Mọi người quá mọi người đấy Nó chữ viết cho em ơi. Mình mình, có nhà không? nó đây nó vậy nữa con dạ của cái con nhỏ này bye bye rất là vui nhưng mà tuy nhiên hơi sợ ma ừ. con sợ nha à, đi rồi biến tanh mệt quá mình chúc mọi người vui vẻ hoàn cái tết vui vẻ nha mọi người vui vẻ vui vẻ nha tối nha mọi người mệt quá nhìn đây các ơi nhìn cái chào mệt quá ba ơi chào các bạn ừ. mới mệt quá mệt không con chào chào chào phá hello ừ, hello đúng rồi hello đi hello ừ. à, tối là đêm giao thừa mọi người ơi tối nay giao thừa cuối cùng là 2022 đã trôi qua đúng rồi dạ. thời gian nhanh về chưa kịp sống nữa <laughs> hai ba nữa mệt quá đừng nói biết coi nhà chút xíu tới rồi thời gian cũng đã trôi qua rồi thời gian lẹ ha con giờ 10, 11 tuổi rồi này ờ, năm tuổi rồi này năm tuổi rồi thôi ừ. qua tết đi học được đó à, đúng rồi qua tết đi học được rồi đi học ở nhà anh ủa dép đâu ờ à, được rồi có đi nhà không đi học rồi dạ. cũng đi bộ riết mà bỏ dép luôn á ờ nghe mấy bạn ừ. mà nghe mấy bạn mấy bạn ngồi ra chút xíu hơn nha ừ. hello bạn ừ chứ à. bằng chạy nhà chứ cút tới nhà mình nha mọi người còn có nhà nha gì nữa một cây không không không phải năm cây nữa không năm cây không không không phải năm cây không phải năm cây mà im ừ không phải năm cây đâu cuối cùng chúng ta có ánh đèn ừ. đêm cũng là đêm giao thừa đêm giao thừa làm gì bất phi đó chơi game chơi chơi game làm gì nó chở con luôn đêm giao thừa có gì không ta gì yeah không biết có gì bắn pháo hoa rồi bắn pháo bông pháo hoa đâu. pháo hoa đó đó pháo bông pháo hoa đó ừ. Chị đâu mệt không? Thôi không? Không có phê tao không có mệt Tao muốn cầm anh Chó gì? chưa chưa từ từ đi rồi nói đi à mọi người ơi người gần ơi. tới nhà mình đi nha mọi người gần tới nhà em mọi người nhà nhà nhà mình quốc con kêu mà mấy mình đi hơi hơi đi bộ hơi gán gán xíu bằng sẽ bằng tay ký thôi nha mấy bạn đừng gian hết rồi mấy bay gì vào không luôn nữa nhé thôi không đặt dụng con đặt dép ừ. đi hết nấu luôn rồi bỏ dép luôn bỏ vô ừ. bạn nha mấy bạn rồi hả coi mọi nha mấy bạn Kim vô hờ cái mấy bạn có dẫn yêu đi chơi không mọi người chơi với nghe mọi người <laughs> được không mệt coi mệt cả quá đó nghe dẫn đèn trước là tới rồi. Chị, chị làm gì? mệt mình lạnh mệt lắm rồi mệt nha mọi người cũng bắt nha mọi người cuối cùng mình có cái bạn là tới nhà mình rồi đấy nha mọi người đi nha mọi người từ từ đứng dậy thôi đừng có gì nha mọi người á rồi Ngon hỏi, ngon hỏi chiếc xe rồi Mình có nhà, mình ngồi ấy bạn Hơi mệt Đứng đây, đứng, đứng nghe chào quay cái đó Rồi vô Vô nghe mẹ rồi Mẹ ơi Về đây con bỏ về không?